chào các bạn à, mình rất là thích xe cổ đây lý do tại sao khi nhìn mẫu xe đặc biệt như này mình rất là muốn quay lại cho các bạn mình làm clip uh, tương đối ngẫu hứng thôi đây là một chiếc xe mình rất là thích vì cái sự classic của nó Toyota Crown đợi thì thật sự là mình chưa nắm được đời bao nhiêu nên các bạn nào mà anh chị nào mà có kinh nghiệm về xe này phiền anh chị là nói mình đời bao nhiêu tuy nhiên thì xe này nó đang giữ trong cái tình trạng mình nghĩ là cũng ok đấy mới nhìn qua nội thất bên trong ngoại thất bên ngoài thì thấy là có thể chủ xe họ giữ họ chơi xe và họ đã tốt tan lại khá ổn chiếc xe mâm à, mâm trên nguyên bản mâm trên nguyên bản đầu nguyên bản Toyota Crown biểu tượng một thời của những người uh, thành đạt nhìn uh, nội thất một tí nhá chủ xe thì khóa xe rồi hơi mờ đúng không hơi khó quan sát để do cái kính nó bóng lên nhưng mà cơ bản thì uh, họ đã bọc lại ra họ thông qua xa kít được cái cần số nó là MT hay AT nhưng hình như là AT xe này là một cái xe mà mình rất là yêu nếu như có cơ hội sở hữu thì mình cũng sẽ muốn rất là muốn chơi cái xe này một cái gì đó ngoài cổ riêng và không lẫn hàng với cả <laughs> ai cả có những cái thiết kế xe từ những cái thời điểm ngày xưa nó còn rất là đẹp nó rất đẹp nó đẹp theo cái cách riêng của nó mà khó miêu tả được và nó không lẫn lộn với cái xe hiện đại bây giờ thẩm mỹ suy nghĩ đường nét cách thiết kế còn những cái khác về êm ái về mát mẻ hay là về hiện đại xịn sò nhiều khi mình không quan tâm lắm đơn giản là vậy thôi